lôi anh em ai là người may mắn đây nghe nghe ai sẽ là người may mắn đây ai sẽ là người may mắn ai không tao thì à? không muốn chết đâu đâu nhá ai không lên alo alo alo để anh chúc cười anh em chúc cười chúc cười cười cái gì điên này không phải anh không trận trước là tao nghi nghi rồi hai thằng mày tự xí nhau đúng không à đủ phải thằng trung với thằng em chơi max support luôn trung tập trung Ơ làm sao để mở camera ra được nhỉ? Anh em anh em ơi, đi đi đi, đi cần em nó có cháp rồi, tí nữa zoom vào nó bị A fine choice. Shout if you need đâu, đâu, đâu, đâu, đâu, mọi người đâu đây? Lan, Lan, Lan mới tập trung anh em giờ đi lúc đồ đi. Đâu, đâu, đâu, đâu. đồ là thua đấy, anh em phải lúc đồ. Phải có camera cứ thứ đi. Chưa có gì, chưa có gì. Anh có camera đây rồi. Camera chụp phải chuẩn nhá, camera chụp phải chuẩn. Một phát đấy à? Ừ, hình như muốn hai phát đấy. Chụp nó thoáng á. À. Lúc lúc uh, lúc mất điện mới chụp đúng không? Ừ, lúc lúc mất điện nó thành quỷ ấy. cầm camera xong rồi có một cái logo trên người quỷ ấy đấy. Chụp. Ờ, lúc đồ thì biết thằng nào điên máu bây giờ. Đây vẫn còn cục máu đây. em nhiều đồ đó mà em nhiều đồ vậy cứ tanh và anh hiệp à, đi cùng nhau này đây máu không mất à? ok rồi ờ, xin nhấp nháy thôi nhấp nháy thôi anh em stack stack À Ai vừa thấy được cứu, ai vừa ai vừa thấy được cứu, ai vừa thấy được cứu. Tao tao tao tao. Có ờ, thế anh anh nhiều với em rồi, em cứu ấy. Thằng nước ngoài, thằng nước ngoài không không phải nhá, anh vừa xem thôi Có đây, có đây Hoàng ấy. Em cứu anh Hiệp nhá. Ở hành lang đó đúng không? Xong anh Hiệp chưa vào phòng cùng em đúng không? Sao anh lấy camera anh chụp ấy? Camera này em chụp. anh có điện thoại chụp choáng đấy em. Em chụp, em chụp, em chụp. Anh có nữa. Em chụp camera. Anh có anh nhưng em nghi ngờ thằng Trung Lúc nó gần mình lắm Gì sao em Em đi cùng anh em đây mà Nó nó nó nó Thằng nước ngoài Nó nó nó nó thằng nước ngoài nó nước ngoài Không thằng nước ngoài ok đấy Nó dạ, bắn anh Giết giết thằng Họa Mi đi Giết thằng Họa Mi giết thằng Họa Mi Anh nhập anh anh nhập anh Từ từ từ từ từ từ Anh nhập anh nhập Không giết thằng nước ngoài Giết thằng nước ngoài Anh nhập tin em đi em không cái quét Anh Hoàng anh anh Hoàng anh Vốt vốt vốt vốt vốt Anh Hoàng anh phải phê em đúng Vừa nãy ai được cứu vừa nãy ai được cứu là... Dạ, dạ. anh hiệp anh, được cứu anh, anh cứu anh Chúng tao cứu anh hiệp gì anh hỏi ai được cứu không ai nhận trung chạy rồi anh bảo anh được cứu mà đây không phải anh đứng thằng trung nó vào phe thằng kia nó bắn anh thì em bắn ra nước ngoài mà thật nó ngoài không phải chắc chắn không phải anh hiệp chia rẽ nội bộ ra đây ra đây ra đây, đây. anh nội ạ mẹ Tổng tao cần, cứu thằng, tao bảo ai được cứu anh hiệp ngoài, nhận rồi có ai nhận nữa đâu ngoài anh xem rồi không phải nước ngoài chỉ còn hỏi chút thôi nó đâu rồi lấy máy ảnh lấy máy ảnh tiếp đi anh anh không lấy được nữa để cho cho đi đây đây đây đây máy ảnh ra này đây em thủ cái cháp này nó, nó, nó là gì ạ you can loot đã bảo không phải em. Thế thằng Trung đi đâu rồi? Sao lại đi một mình? Mở điện, mở điện, mở điện, mở điện. kìa Thảo bắn em đấy, Thảo bắn em đấy Thằng Trung bắn em, anh ơi okay, đó đây, đó đây. Thằng Trung bắn em okay, okay. Mày đang trong ngoài đấy Em ở ngoài map rồi, map mới rồi đây bắn được nó này, bên đây Giữa map, giữa map nó đây đây đây đây đây, đây em đang qua đây em đang qua đây em qua về đi chung về đi chung về đi chung đây này nó hồi sinh rồi đấy phía trước đi đi tìm nó đi tìm nó xong rồi còn ai sống không còn mỗi, mỗi, anh, em mình à thế hết rồi đúng không thế bây giờ đi qua màn à hết rồi đây qua màn gặt cái đồ xong phải luôn mà nãy chết rồi Bây giờ phải đợi trời tối mới mới mới qua màn được đúng không? Đây có có một cái máy nổ này này Đấy luôn này ơ đi đường nào vậy ơ đi đường nào vậy Let's get out of here. Đợi anh ơi, alo. Quay về chỗ cũ đi. We have a winner.